Vâng, xin à, chào các bạn Tôi à, hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cách test kiểm tra nồng độ axit trên cơ thể chúng ta Trên tay tôi là một tập lá quỳ Như các bạn biết đó, lá quỳ là để đo nồng độ axit và bazơ Vì sao cái việc kiểm tra lá quỳ để đo nồng độ axit bazơ lại rất quan trọng với cơ thể chúng ta bởi vì nếu một cơ thể nhiễm độc tố axit thì chắc chắn các bạn sẽ có những căn bệnh nani bệnh nền trên cơ thể điều này kể các bạn chưa mắc phải thì tương lai rất gần các bạn sẽ có những căn bệnh lý nền đó điều quan trọng hơn là bệnh ung thư là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và tế bào ung thư chỉ tồn tại trong môi trường độc tố và axit. Nên việc kiểm soát kiểm soát axit trong cơ thể con người là cực kỳ trong trong vấn đề à, phòng hay là chữa bệnh. Thì để xác định được cơ thể chúng ta có nhiễm axit hay không thì các bạn buộc phải có lá quỳ là cách đơn giản nhất. Với lá quỳ đủ tiêu chuẩn như những dạng tập lá quỳ này thì các bạn sẽ nắm được thì lá quỳ nó sẽ có gì ạ bảng màu từ 1 đến 14 từ 1 đến 14 thì các bạn nhìn thấy bảng màu nó từ gì màu đỏ đó, cho đến màu tím ngắt thì ở giữa 14 chia đôi thì các bạn đã biết đó là số 7 thì các bạn nhìn số 7 nó màu xanh lơ và nước nước chưa qua bất máy móc máy móc lọc nào thì nó đều mang số 7 đó là trung tính nước của chúng ta là trung tính và khi chúng ta dùng những lá quỳ này nhúng bạc thì nó hầu hết sẽ chuyển sang khoảng số 7 này bởi vì nước là trung tính với một cơ thể người thì các nhà khoa học đã khẳng định là độ pH của cơ thể chúng ta là 7,365 ở nước bọt thực tế qua hàng ngàn hàng ngàn người kiểm chứng mà được chia sẻ thì tôi cũng khẳng định rằng độ pH ở nước bọt của chúng ta với người khỏe đặc biệt đám người bọn trẻ con với những người có cơ thể đang phát triển hoặc những người khỏe mạnh thì độ pH ở nước bọt luôn luôn dao động từ khoảng 7,3 đến 7,4 và điều này nó cũng đúng với những cái kết luận của các nhà khoa học tuy nhiên ở đây nếu những người nào khỏe mạnh mà ăn chay trường thì độ pH của họ lên đến 8 nó cao như vậy các bạn nhìn số 8 thì rất sạch khi độ pH này thì cơ thể người ta luôn khỏe mạnh và hầu như họ không có các bệnh lý nền và luôn luôn cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh đó và ít khi bị các dịch bệnh tấn công được nên khi chúng ta kiểm soát được độ pH trong cơ thể người là chúng ta kiểm soát được bệnh tật đó sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn biết về cách kiểm tra độ pH của nước trên tay tôi là một cốc nước và cốc nước này là cốc nước máy chúng ta dùng một tờ xé ra nhúng vào nước thì lập tức lá quỳ sẽ đổi màu như các bạn biết ạ lá quỳ đã đổi màu nó không còn là màu vàng nguyên thủy của nó nữa mà nó chuyển sang màu xanh lơ đó lúc này thì chúng ta so sánh với bảng màu thì chúng ta đã nhìn thấy chưa nó ngang ngang với màu số 7 có đúng không ạ đó ở đây nó ngang ngang màu số 7 thì cái điều này chúng ta đã hiểu là bản chất bản chất nước là trung tính các bạn nhá nước là trung tính thì nó nằm ở số 7 vậy mà cơ thể chúng ta ở nước bọt nó nằm xanh hơn như thế này đó nghĩa là trên vào số 7 những người mà ăn chay trường nó lên tận đến 8 các bạn nhá lên đến 8 trong khi đó tôi được những người bệnh ung thư chia sẻ thì cả một nghìn người đúng tròn một nghìn người trừ ung thư máu các bạn nhá trừ ung thư máu thì cả 1.000 người đều có độ pH nước bọt xuống đến 6 hoặc 5 những người mà có độ pH xuống đến 5 hầu hết là với cơ thể họ là đang có trạng thái khi bị ung thư là trạng thái đang di căn đó còn cơ thể tế bào khỏe của chúng ta chỉ chịu đựng được độ pH xuống đến 4,5 dưới 4,5 thì tất cả đều phải chết các bạn nhìn bảng màu đây nếu độ pH của một dung dịch nào đó xuống 2,5 đó thì mức độ axit này cái lưỡi dao lam đặt ở đó trong vài tiếng đồng hồ hoặc một buổi là dao lam mất tích vì axit ăn mòn cơ thể chúng ta cũng chỉ chịu đựng được đến 4,5 và với những người bị ung thư mà có độ pH xuống đến 5 thì đấy là trạng thái kiểu gì cũng đã và đang di căn nên chúng ta vẫn cần kiểm soát độ pH cơ thể điều này rất quan trọng từ phòng bệnh hay đến